Để hiển thị thanh công cụ, chúng ta vào menu View. Tôi sẽ chọn Toolbar và chọn thanh cụ cần hiển thị. Ví dụ, hai thanh cụ thường sử dụng nhất là Senda Formatting và thanh cụ là Status Bar. Thanh cụ Formular Bar. Để khởi động chương trình Excel, chúng ta sẽ click vào nút Start, chọn đồ RAM, chọn Microsoft Office và click chọn Microsoft Office Excel. Hoặc Chúng ta sẽ double click vào biểu tượng của Microsoft Excel trên màn hình nền. Đây là giao diện chính của Microsoft Excel, bao gồm thanh tiêu đề, hiện lên tiêu đề của tập tin Excel, có ba nút thu nhỏ, phóng to, thoát. Đây là thanh thực đơn. Chứa các thực đơn là menu file, menu edit, menu view, insert, format, vân vân. Chúng ta sẽ đích chuột để sổ những menu xuống cái đó sẽ là thanh công cụ Senda chứa các nút lệnh cần thiết để thao tác. Đây là thanh công cụ formatting chứa các nút lệnh dùng để định dạng, ví dụ như chọn phông chữ. Chọn cái thước chữ, in đậm, in nghiêng, canh trái, canh giữa, canh phải, vân vân. Đây là thanh công thức dùng để hiển thị công thức của Excel Còn đây là cửa sổ làm việc. Để thoát khỏi Excel, tôi sẽ lướt vào nút Loads trên thanh tiêu đề hoặc sổ menu file xuống và chúng ta sẽ chọn vào Exit hoặc chúng ta có thể double click vào biểu tượng của Excel nằm trên thanh tiêu đề. Để tạo mới một tập tin, chúng ta sổ menu file xuống, chúng ta chọn New hoặc nhấn Ctrl N. Khi đó, học thoại New Workbook chúng ta sẽ chọn là Land Workbook Để lưu thành một đoạn tin, chúng ta vào menu File, chọn CMS. Khi đó, hộp thoại CMS hiện ra, chúng ta sẽ sổ xuống ở mục Sampling để chọn thư mục cần lưu, ví dụ chúng ta chọn C Và ở phần file name, chúng ta sẽ nhập tên tập tin mới cần lưu vào. Sau đó chúng ta sẽ click vào nút C để lưu. Khi lưu xong, tên tập tin, ví dụ đây là thống kê sẽ hiện trên thanh tiêu đề để lưu một sự thay đổi trên tập tin. Ví dụ, bạn xóa đi chữ phòng kinh doanh. Để lưu lại thì bạn sẽ vào menu File và chọn xe để lưu sự thay đổi đó. Để mở một tập tin đã có, chúng ta vào menu File và chọn vào Open. Khi đó hộp thoại Open hiện ra, chúng ta sẽ sổ xuống trong một lúc in để chọn nơi lưu tập tin. Sau đó ta sẽ chọn tập tin cần mở. Ví dụ đây là chọn tập tin là mở rộng bài tập 4 và sau đó ta click Open để mở.